các ông cái ông chuột đồng nói câu kia cũng thì yêu thương cho được Varus về late game ulti mất mẹ 2 giây thời gian đó cung thủ thường bắn được 4 đến 5 phát đi biết nói câu mất quan điểm thật thì ông có tính là bây giờ 800 đam AP nó xuyên cho đội hình đối phương có tất cả là 9 con cờ 800 đam AP ông xuyên có 5 con ông ông nhân 8 nhân 5 bằng bao nhiêu đam 4 năm phát của một con của một con cung thủ nó bắn được bao nhiêu đam thì mẹ 800 đam mà đi qua 5 con cờ thì tổng cộng là 8 năm 40 nó gây được 4000 đam spell. 4000 đam spell so với 5 phát bắn của một con cung thủ thì theo các ông thì cái nào là mạnh hơn? Thì cái cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Thì bây giờ cái gì cũng muốn thì làm sao mà nó thành cái gì được? phải tính cả cái đam của nó bắn xuyên tổng lượng đam gây ra đấy chứ ông cứ mẹ nói trên giấy tờ trên mẹ lý thuyết thì nó làm éo gì trong trường hợp ok nó đi qua một con cờ là 800 đam thì bây giờ ông vứt đồ cho con nào để ông bắn bốn phát được 800 đam ông ông nói tôi nghe cứ cho nó đi qua một con đi bây giờ vứt vứt vứt đồ cho con nào để nó bắn được bốn phát được 800 đam chắc chắn là 800 đam chắc con Raven mà mẹ ai quy định là hai giây bắn được 4 phát, 5 phát đấy? Hay là chỉ nói cho sướng mồm đúng không? Ai quy định là con nào bắn được hai hai giây bắn được 4 phát? Ông thì lôi cái mẹ cái con nào ra đây bắn được hai giây 4 phát cho tôi xem nào. Kể cả phun đồ tốc độ đánh thì may ra được mà cái giá trị của một con của một con cung thủ nó có đâu có nằm ở những cái đòn bắn mà các ông cũng phải tính là ví dụ như là con át các ông còn phải tính trong cái đòn bắn của nó còn có đóng băng thì cái giá trị của nó là cái đóng băng ấy thì đéo phải là cái cái sát thương con Varus nó trừ mana thế bây giờ các ông bắn các ông búp đồ cho con Varus nó bắn đúng con xong rồi bơn mana thì mẹ nó trả hơn là cái việc mà mà, mà lại vứt đồ cho ví dụ là vứt đồ con ven con ven nó có cái gì ngoài sát thương chuẩn đúng không với những con ấy nó gây cc thì các ông bắn vào người nó càng đau thì nó lên mana càng nhanh thì mẹ ví dụ các ông bắn vào một con cho gát phun đồ thì nó chỉ nó chỉ khiến cho các ông bị hất tung nhanh hơn thôi cái gì nó cũng có giá cả nói chung ấy trong bốn con cung thủ thì con v là con yếu nhất Kinred thì nó khó lên ba đấy đấy là điểm yếu của hai con đấy chứ còn Kinred lên ba thì cũng đáng để suy nghĩ đấy thế còn Kindred thì khó lên ba thì không nói chuyện một là As hai là Varus thôi Ven yếu lắm đừng có ấy đừng có tơ vương cái con Ven trừ khi trừ khi con Ven mà các ông lên ba được sớm thì cho nó đổ ok coi như là đánh đầu game với mid game chứ late game thì con Ven chính ra mà nói nhiều khi hơi khó hỏi thật các ông nhá về late game chín con cờ thì theo các ông nghĩ là con Varus nó có thể bắn nó nó nó chỉ có thể bắn trúng một con hay không tỷ lệ là bắn trúng một con hay tỷ lệ là bắn trúng bốn năm con là nhiều hơn thì nó cũng phải hợp lý thì thôi chứ ven sao lại tòi ra cái con ven lên đây nhờ vô lý thì nhờ từ hôm qua giờ hôm nay mới được con Tristana 2 sớm này mai thì hôm qua giờ đánh không bao giờ được Tristana 2 cả đấy từ nãy giờ được cái ông Trần Minh Du ông nói còn hơi nghe hợp lý tôi đã giải thích bao nhiêu lần về cái vụ là vì sao con Varus nó lại hơn con con con As rồi ví dụ các ông gặp một team đánh nhiều cờ mà nó có nhiều thìa nó có nhiều cờ nhá xong rồi còn kẹp thêm element để có thêm con golem nhá thì tôi hỏi là cái đại băng tiện nó đóng băng được mấy con nó chỉ đóng băng được một con phía trên thôi nó không hiệu quả còn với những con mà nguy hiểm ví dụ như là nó giấu một con anivia tuyến sau chẳng hạn mà con Varus mà nó bắn điếm mà nó xuyên chết được con Anivia là cực kỳ ghê luôn nó còn bắn được con ở phía sau nhưng con Ad thì con Ad không thể bắn được phía sau con Ad là một con điển hình thể hiện rõ được cái điểm yếu của bộ băng tộc đấy là thiếu sát thương cực kỳ thiếu sát thương The dark should fear me. nhiên là cái trò này đánh bao giờ cũng phải nhìn vào đối phương nhưng mà khổ nỗi là cái ông biết là cái vấn đề là gì không thì mày nó có đến 7 thằng đối phương thì các ông nhìn thằng nào <laughs> thế là nó cũng tùy thôi nó hên xui rất là nhiều đây là một trò cực kỳ nhiều sự hên xui nếu như các ông nói là nhìn đối phương chính xác đánh là phải nhìn đối phương nhưng mà nhìn thằng nào tôi hỏi các ông tôi nhìn bảy thằng này tôi nên nhìn thằng nào để tôi đánh <laughs> biết kẹt thằng nào sẽ là đối thủ cuối cùng của mình để mà nhìn nó khó lắm rất nhiều cái lắt léo cái trò này nó rất nhiều cái lắt léo không phải là cứ <laughs> cứ cứ muốn là được chắc là nhìn em chắc là nhìn mày à kinh quá nhờ ở ờ, à, thế nhìn cường ấy nhờ mẹ cường định bắt à cường úp thìa thì mẹ kinh quá nhờ có cái ai cần đâu anh cái gì đấy mày có cái gì đấy mày làm thế nào để có được cái đấy đấy được thì vật anh hai trăm ôi chết <laughs> con mẹ thế rồi các bạn lấy thế này thì tôi đánh bằng cái lỗ nhị à à, nhận cái thư kỷ vật anh không mày làm thế nào để ra được cái hình đấy ờ đổi kỷ vật đấy đồ kỷ vật à, à, à, à. ờ giới thiệu luôn này nhận cái thuê nhá cái thuê cái gì cái thuê kỷ, kỷ vật cái thuê kỷ vật á thì mẹ cả cái tiết mục đấy cơ. ba tiền bạn này đép đánh cái gì? gì Tất cả đồ của mình đều hướng mình đến AP nhưng mà mình lại toàn ra AD thế này thì how to đánh đánh kiểu ri đây? Hmm, thật là khó nghĩ. Hình như cái này là quỷ thư Morello Thế mất đam Chitana không muốn đổ thật là khăm khăm khu Muốn đổi quả AP quá chít không có đồ mà có đồ thì nó lại dễ chơi quá thế mới khổ đây này bố trẻ này sắp chít ba mẹ rồi này nhìn này <laughs> một hai ba nó thiếu hai con nữa được chít ba này khắm thật người ăn trả hết kẻ lần trả ra ghê thật chứ ôi ôi <laughs> con mũ được cái giờ nó đập đúng lúc con kia nó chặn đòn thay vãi cả lìn vết thương sâu vết thương sâu thua rồi thua không à thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng ấy sự an ủi à Mấy nếu mà đội hình này tôi chơi được tôi không cần áp tôi không cần áp 5 thừa sức đánh được level 5 level 5 tôi sẽ vứt thêm một con Noble vào TF đúng 9.14 tôi có TF là một con hai tiền tộc là pháp sư cướp biển là nghề sao chứ nhỏ ừ cướp biển là hệ hay sao ấy tộc là pháp sư ngon bổ rẻ điển hình của nhân phẩm bởi vì nó bốc bài gì bố ai mà biết được và nhiều người nói rằng là con đấy ra là bọn à, pháp sư là dễ đánh hơn pháp thuật là dễ đánh hơn tự dưng lại có một hai bảy bảy tám con tám con tất cả và cái dở của pháp thuật là bị nhiều khi nó bị phụ thuộc đam vào cái con đấy quá con con con rồng với con con cá thớt quá mà toàn là cái con khó bắt rồng với ca thớt mà không lên hai thì nó tù mẹ như cái cù luôn hmm, tuổi buồn rồi tuổi buồn rồi hay bán máu đi chợ nhở chứ cái team này bắt đầu thấy nâu hốp rồi đây nhá thằng này sắp chitana ba rồi này <laughs> ha ông này ông ông này là chơi trò rôn hết tiền <laughs> hôm qua hôm qua mấy mấy thanh niên gọi là là cái trò gì nhỉ cường nhỉ cái trò đéo gì anh vừa nói quên mẹ cái cái cái trò gì mà mà mà mà, mà roll tiền nhiều vậy mà mà mà tầm round ba cái này là coi như được uh, nhiều con ba tiền này hyper roll à hyper roll hay cái gì gì đấy à hyper roll hay hyper roll ờ hyper roll ui ui đi mà bán này người người đánh chít nhà nhà đánh chít ạ à. ui thích quái nào để mà cho garen khỏe phết đấy chứ ừ. có tí ap mà cũng máu chó phết đấy ôi hi ông này còn có giáp thiên thần ôi tiên sư đã đồ đạc để về thế chứ lị hyper rolling ok mẹ tôi mới đánh cái ván này ván thứ hai tôi vừa mới live stream các ông muốn tôi nhất mấy ván đây game đầu mà win anh à, game đầu mà top một à, gái mệt vậy tình hình rất là bất thình lình mẹ con virus nó cứ ra nó ám ảnh mình ạ Garen 3 mà cho nó gầm full AP là cũng ra đấy. Đây này các bạn nhìn để mà nhìn tiền đối phương nhá. Rất dễ là cái trò này nó hiển thị đây này, hiển thị những cái lợi tức này này. Các bạn cứ nhìn vào những cái cục này là các bạn biết luôn tiền của đối phương là bao nhiêu này. ấy lên cấp mà mình đã biết kìa. xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay ngon u garen mà xoay được nhiều đam thế cho mẹ nó cái mũ phù thủy thì đẹp u đập trượt tôn bắt người lùn á hợp lý chúng ta chưa thấy hợp lý lắm thật sự em đấy rồi trận này thì tôi, tôi check thử qua này Chistana 3 nhưng mà thằng này có 10 vàng này thằng này có hơn 10 vàng này nghèo nghèo rất mồng tơi đánh cái này một lúc nữa là ngáo tự ngáo đây này cái thằng này là thằng này dễ đánh pháp sư lắm này pháp thuật lắm này nó đánh hóa hình sư với rồng à nó đánh hoang dã với rồng bộ đấy cái bộ ấy là cái bộ đang rất là khỏe đồ cũng như là chít một cái có cái đao mà nó khác khác chít không đao thật ừ, nó bắn trời ơi nó còn được bút của noble chứ bắn đéo thì chết được ấy gần ba đấy ừ nó có hút máu mà 35 máu trong một đòn đánh tốc độ bắn nhanh như thế thì giết thì éo là được ấy ấy tôi bắt đầu thấy thòm thèm một vài con rồi đấy nhá nhìn là hơi thì lứng rồi đấy nhá cho em cho em cho em cho em cho cái đéo gì tao đi đi sau mày cơ mà thì làm sao tao cho hay không cho mày thích con gì Thôi, đấy, đấy bắt được con leona là tươi lắm rồi còn gì nữa tươi rói rói như ngoái miếng đông rồi còn gì nữa đấy, mất rồng rồi đéo có cái đồ gì ngon để lấy cay vãi lin thì <laughs> nhìn cái biểu tượng nhìn ghét nhỉ <laughs> ai, vấn này khó nghĩ quá đi về đầu nấy bao giờ không hai cái quỷ thư thì nó có có ấy không mày nó có stack không ta chưa chưa bao giờ ta thử cả ôi thôi đi chưa bao giờ ta thử hai cái quỷ thư nó không stack bây giờ thì thì vậy phải có những người đi đầu để test chứ Đâu. mày cứ nói là lỡ thì thì biết làm sao được <laughs> khó quá đi nó ra nhưng mà nhìn cái lượng đồ này không hiểu là bắt nó làm cái gì thật là khó quá khó quá khó quá đi chẳng lẽ đánh mẹ nó hmm, rôn chít bà thằng kia lấy con chít bà thằng rôn đéo ra chít ở đâu là ba nhảy ba nhảy tới tiếp đi Tầm này roll ra cheat rất khó Siêu khó luôn ý Đang muốn để tiền lên cấp quá wow, Để bắt cái Midfortune đánh Gunslinger mà Éo ra rồi quên mất lại không biết con leona mà lấy noble đấy cứ mải roll đó, bọn nó lên 6 hết thì tôi vẫn vẫn ở cấp 2 này, à, cấp 5 này này thì tôi vừa mới online stream thì làm sao mà gáy được They will be purified. Đéo thì đã đâm lao là phải theo lao anh em ạ. Đâm lao là phải theo lao thôi, không một lựa chọn nào khác. Rồi. đâm lao là phải theo lao sao à... thôi xong rồi anh em ơi ván này toang rồi hmm. Chitanaba quyết tâm đấy quyết tâm không lên cấp mà bao giờ phải rôn bằng bằng da thì thôi đấy đồ này khó nghĩ quá nhở tí nào nước mắt với cái này ra cái gì ta dao cầm lặng lucky đi tiền nãy thấy lương luôn tích tiền rồi rồi một phát bắt buộc phải rôn ra phải không ra thì thu luôn này đã đâm lao là phải theo lao này cha cha nhiều cái khó ở quá nhờ Drone nó có ra đâu Đen như chó lão hạc cái này Đấy Đấy Thôi xong Chỉ mà Leona dùng chiêu tệ thế ván này tôi toàn tôi mất nhiều tiền tôi rôn quá rồi chính ra ván này hơi cố chấp đấy ván này hơi cố chấp đấy bởi vì có một thằng chitana ba rồi mà mình vẫn cố rôn rôn ra con chitana chú chóa mà ơi chú chóa mà ơi ôi nhiều con ngon thế nhở liệu là mình có thể có được con con này không ta <laughs> nhìn, nhìn con Tristana mà lòng đau như cắt nhìn con Tristana mà lòng đau như cắt ạ rồi lại lỡ bán con Gray mất rồi ban đầu định đánh Noble đấy chứ nhưng mà thôi bắt mi Fountain vậy đặt niềm tin vào mid Fountain nhiều khi tệ lắm luôn ý còn biết nó ngu lắm mít ờ nó ngu lắm phải lên hai thì may ra hmm. phết đấy chứ mẹ pha bắn nữa rồi cũng ra gì mà này nọ phết đấy bắn cái nữa nào được ít nhất là cái tên vừa rồi nó cũng thông minh à. này tôi vứt cả mũ phù thủy cho cho cho mid này cả đấy hình như con này mới được sửa não mày ạ Potter nó mới được sửa não hay sao mày ạ? Và anh thôi, quẻ vẫn ngu lắm. À vẫn ngu lắm à. <laughs> Lướt bắn. Ok. từ từ nhá cứ chưa biết thế nào đâu áp cấp mà vớ vẩn mà có được con mid fountain hai là cũng là cũng toang lấy là cũng phải phải cứt ra quần đấy ban đầu là tôi roll hơi nhiều nhưng bây giờ cũng chưa chắc đã là yếu đâu cứ bình tĩnh một hai ba ba con bốn con một hai ba bốn năm kêu là sáu bảy tám chín giờ sao mà ra được hai cái thìa đẹp quá mic của tôi không nhỏ đâu mic của tôi hơi bị ngon lành cành đào đấy anh em xem lại đi kích mic lên đấy mic pattern được lắp não rồi được nâng cấp nâng cấp não rồi đổ ít quá trời ơi năm con ra được có một món đây này chán chết đi này giờ thêm một chistana full đồ thì cũng có cái để chơi đấy đèn đi cho lão hạc I was forged by winter. Have Apta. I was forged by winter. Oi. sáu nắp bô rồi đấy phát sau thay bán con lợn đi bỏ lợn vậy ui ôi ông kia phun đồ cho blitzcrank kìa mày thế vít nhiều đam thế <laughs> Ít ra có tên đồm lưỡi quá Bây giờ để con mid hai thì không có gì để mà ước cả Na Tôi không thích bắt con Na bởi vì bắt con Na phải làm cái gì tự dưng lạc quẻ ra đó nó chả ghép được vào đâu nó chả ra một cái bộ gì cả bỏ con ra này bỏ con này ra này hạt mưa rơi bùa vây trái tim hiu quạnh gì phải lầy lọ được rất gì và lầy lọ hmm. ui rồi ôi thế mà cứ tưởng bỏ mẹ con này đi bây giờ cho này mạnh hơn này nghìn tám trăm máu 1.500 máu không là gì cả, con này không là gì cả. Bởi vì nó không thể ghép được bộ ma, ván này tôi không ghép được bộ ma, tôi để này tôi lấy CC còn hơn. Này vẫn cho con nào bây giờ? Thả vứt mẹ cho con lợn hay hơn nhỉ? ra vứt lợn xong rồi bắt bắt cho lợn hoặc giáo sojin được của nó đấy có thế là nó bộ bình thường thôi đâu có mạnh như các bạn tưởng tượng đâu bình thường thôi nghìn tám máu nước mắt cũng được cơ bản là lấy nước mắt cũng được tôi sẽ lắp cho con uh, Sejuani ngọn giáo Sojin được đấy ý tưởng không tồi thế nào nếu còn tất nhiên là nếu còn không có thì lấy tùy lấy cái gì cũng được ấy ui giời ui giời ui giời cái lời gì thì mày tao cứ tao cứ tưởng tao là mày cường ạ à. thì ra một cười với tao tao ta chạy thì góc 6 giờ chạy lên rồi tao chạy chạy 10 12 giờ chạy xuống thì ba nữa ngào ngào ngào ngào ngào một cục ngáo rồi lúc cân lợn đéo ra con lợn nào à. quả đấy tôi bị nhầm đấy quả đấy tôi bị nhầm đấy tôi thề với các bạn là quả đấy tôi bị nhầm đấy ô lucian khỏe thế hmm. tôi đang chơi hình dung mà tôi để con cheat để làm gì đây chắc phải bán hết cheat thôi hợp lý anh ơi bán đi từ từ thì phải cái trò này bây giờ cứ để gần gần là rơi toán ném nhầm đồ hãm kinh khủng sự ác mộng rồi nhá ván này cũng cũng cũng khó lắm ván này rất khó để chơi nếu như không có mid fountain ba à phải mid fountain hai thì không không chơi được một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ô says you a lot. I was forged by winter. The fun begins. Ôi giật cả mình phải gặp cường kên này nó hút mình rồi thì cường kên nhiều cộng ba thế Ui, chít ba nữa kìa chết yeah hoang dã về hóa hình mà lại chán cái, cái, gì nữa thế gì thì là không chán bạn ơi bụng đấy mà chán thì cái gì là không chán nữa đây trời ơi ván này tỷ lệ gái là hơi thấp rồi này không dễ một tí nào Ui dồi ui, giật cả mình chó thật À khinh vãi lìn nhìn Kassadin ba ám ảnh vãi lìn mù lạ mù xấu thế mù lạ quá xấu luôn ý ui mày thế con chít con con mít vẫn sống kìa ui cảm ơn trời đất cảm ơn trời đất ở đấy à gặp cường kê này thì toang rồi cường kê nhiều cộng ba lắm đi hay thật sự là một hai ba bắn vào bắn vào bắn vào bắn vào bắn vào mắc binh rồi đấy mắc binh nhất cho có thể làm đấy ui thì mẹ cắn cực kên của này được đậm phết đấy cày cày cày thì mà con này cắn được cực kên bên của này sâu hoắm luôn đấy đấy đưa về thế cân bằng rồi này mà đã biết bắt cái gì bây giờ mày cần nước mắt à cần nước mắt làm gì đấy hả thằng kia đi làm tiền đấy là sao ta là sao ta góc cũng đẹp lắm ui choáng còn được đấy ôi mà mi potter chết mẹ rồi này mày còn đam cái kìa tao hết con mẹ đam rồi cái kìa hay quá dừng được đam của con đấy là ngon rồi được được được à. ôi ra lên được mid Fortune hai khỏe quá mày ạ à ok chết chết chết mẹ mới online stream mới đánh được ván thứ hai ván đầu lỡ về nhì bị bị anti fan tỉa quá bị các anh em tỉa đều quá tôi nói tôi nói nhầm tôi nói nhầm bị các anh em tỉa đều quá sao đánh cả ngày rồi mà lại chưa được gáy lần nào tôi xin phép anh em là vào cái obs này xong vào cái phần text này xin phép là cho cái con số 1 vào cho nó oai cái Ai, trời ơi